đến với thần đại lễ thiên tử xin chào người dân của ta nên đến với thần lễ thiên tử tạm những cái con game này à, ờ, tạm những cái con game line sờ à, tạm ngừng biết sao tạm ngừng không tại vì à, mới đầu mình chơi mình tổ nó nó ờ, nó chơi miễn phí à, chơi rồi sẽ qua tiếp thứ một tiếp thứ hai tiếp thứ ba tiếp thứ bốn tiếp thứ năm ai đã là qua tiếp thứ hai cái nó kia mình uh, uh, mua nó kêu mình mua 199 ngàn mình không có tiền đủ tiền để mua cho nên bây giờ mình tạm ngừng mình tạm ngừng cái con Lion này nha mọi người mình không chơi game Lion nữa mình đâu đủ tiền ở nợ ở, ở, ở chơi tiếp cái con lên mà Lion này đâu cho nên mình tạm nghỉ nha mình ờ, mình ờ, mình không ra lộ lết ờ, Lion này nữa đâu hen mong mong các bạn thông cảm cho lên gia thoại xin lỗi nha đang chơi gai cấn chạy nghiêng tới ờ, phần hai á chết hai á chạy nghiêng nó nó bắt mình ờ, nộp tiền nó bắt mình ờ, phải mua cái chết thứ hai một trăm chín chín ngàn mình không đủ một trăm chín chín ngàn cho nên mình ra đội lít uh, tạm thời uh, tạm thời uh, nghỉ tạm thời ừ, ừ, ra đội lít à lên tạm thời ra dạ, tám thân ừ, dạ, tám thân nhớ like chia sẻ ủng hộ lên gia thờ thiên tử tám thân nghỉ nó không tám thời không ra con game này nữa mong các bạn thông cảm cho nên thọ lệ xin lỗi nha nhớ luôn số ba bảy sang chín ta tông một không chín ta gia có lượng chín ta luôn bốn không chín ta luôn số ba chín ta gia năm chín ta chuyển đến thân nhân chín ta tin gia thọ lệ xin lỗi xin lỗi hoàng đế thần đen ta lớn nhất con ngọc vàng thường nói cho đồng vàng anh nay đến cho thọ lệ xin lỗi tạm ngừng ờ, tạm ngừng tạm ngừng cái con game này hen tạm ngừng cái con game live sợ này hen à, tại vì mình à, chơi à, ờ, cuốn thức quá à, chơi tới à, à, chết thứ hai á à, chị nhiên nó kêu mình à, mắc nộp vô để à, mua được chết thứ hai một trăm chín chín ngàn nhưng mà mình không à, có tiền đủ để mà mua cho nên bây giờ mình tạm ngừng tạm ngừng cái live sợ này em ơi nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh là ủng hộ kênh là cho nên cho hình sớm nhận ông bà hiền với ủng hộ kênh tẩm ờ, hiền thôi à, bây giờ à, nghỉ đây hẹn gặp mọi sau hẹn gặp người dân của ta nhớ like chia sẻ ủng hộ nên nhé thời sửa thông cảm cho nên nhé thời xin lỗi không có thể phá đảo cái con like sờ này rồi khen nhớ like chia sẻ ủng hộ nên nhé thời sửa thôi bye bye à,